nhớ một người đều có hai cung đó là cung tử vi và cung bát chặt Đấy, cung tử vi làm gì cung bát chặt để làm gì Đấy. rồi là phòng hứa chia sẻ cho quý vị luôn là màu sắc phong thủy của quý vị rồi là chia sẻ cho quý vị luôn là vấn đề là những năm nào những năm kế tiếp là những năm nào quý vị được tuổi xây nhà được tuổi xây nhà đó là không phạm tam tai ấy không phạm kim lâu và không phong phạm hoàng ốc ba điều cấm kỵ không phạm vào ba điều này đó là những năm được tuổi sinh nha thì thôi vào vấn đề chính thì Phạm Hướng chia sẻ luôn thì cái tuổi 1974 giáp dần này thì La Mạng là cung khôn nhá cái cung tử vi là cung khôn hay còn gọi là cung uh, cung sinh ấy Lữ là cung cấn nhá Lữ là cung tử vi là cung cấn Cái cung này để xem tử vi trọng đời Xem diễn biến từng năm Đấy rồi là xem tuổi vợ chồng Đó là cái, cái cung là như vậy nhá ấy cung cấn nhá uh, lam là khôn lữ là cấn đó, đó là cung tử vi thế còn cung bắt chặt để em gì bây giờ phạm hướng chia sẻ cho quý vị về tìm được cái cung bắt chặt cái cung bắt chặt này rất là quan trọng đó là là vấn đề là cái cung bắt chặt này là cung mận về phong thủy hướng nhà xây đó nhé rất là quan trọng thì bây giờ phạm hướng chia sẻ cho quý vị quý vị lấy tuổi của chúng ta đó là 1000 1974 quý vị chia cho cái con số tự nhiên cuối cùng đó là con số 9 nó cũng là cái con số trong bắt chặt đó là con số 9 chia cho 9 thì nó sẽ ra đó là 219,3 thì quý vị hãy lựa chọn lấy con số 3 đằng sau dấu phẩy con số đằng sau dấu phẩy đó là con số 3 lấy con số 3 để làm gì lấy cái con số lẻ đó để chúng ta tra vào bảng nhé quý vị tra vào bảng nhá lam tra bảng vào lam nữ và tra bảng vào nữ đây là bảng cung bắt chặt nhá thì cái con số 3 của lam đó là cung gì con số 3 của Nam đó là cung cấn này quý vị nhé Đây là cung cấn là con số 3 của bên bạn của Nam là cung cấn Thì cung cấn quý vị dò lên đây cung cấn nó nằm ở đâu Cung cấn ở đây đó là hướng Đông Bắc nè. Cung cấn ở đây đó là nằm ở hướng Đông Bắc nhé Đấy hướng Đông Bắc Thì có phải là tuổi 1974 giáp dần giáp dần là thuộc đông tư mận nhá à, à quân thuộc tây tư mận là nhá tây thuộc tây uh, tứ chặt đấy nhá thì đó là hướng đông bắc nè hướng tiếp theo đó là hướng tây bắc hướng tiếp theo đó là hướng chấn tây và hướng tiếp theo đó là hướng tây nam thì đây là hướng nhà hướng nhà bếp và hướng nhà tắm luôn nhá đây của tuổi nam mạng 1974 giáp dần nhá con nhà tây tứ chặt đó rồi tiếp theo thì quý vị dò vào đây cái bảng của nữ thì quý vị lấy cái con số 3 đó dò ra dò vào cái bảng con nữ con số 3 đó là cung đoài nhá con số 3 của của bên nữ bảng nữ là cung đoài thì nữ mạng 1974 nhá giáp dần đó là cung đoài cung đoài ở đây đó là hướng chấn tây cung đoài ở đây đó là hướng chấn tây này Đấy, thuộc quân nhà tây tứ mệnh luôn nhá cũng là tây tứ chặt chấn tây tây nam tây bắc và hướng đông bắc đây cũng là hướng nhà xây cũng là hướng nhà tắm và cũng là hướng nhà bếp nhá đó quý vị thì ở đây thì à, cái 1974 nhá giáp dần này nó là đại nhá đại khê thủy nhá đại khê thủy đó là mạng thủy thì mạng thủy phạm hướng chia sẻ cho màu sắc phong thủy luôn nhá cái mạng thủy ở đây đó là mạng thủy nó là trắng sóng nghi này màu tương sinh của mình là màu trắng sóng nghi màu tương hợp của mình đó là màu đen và xanh nước biển nhá Đấy. mạng thúy thì đại kỵ với màu lâu màu vàng và màu nâu đất nhá Đấy. có nghĩa là không nên sử dụng màu vàng và màu nâu đất để làm màu sắc phong thủy Đấy. Khi quý vị nắm bắt được cái màu sắc phong thủy của mình rồi Để làm gì? Chúng ta lấy màu sắc phong thủy của chính bản mệnh chúng ta Sơn nhà Sơn cửa nhà Sơn cửa cổng mua xe mua nhé mua xe theo màu sắc phong thủy rồi mua những trang sức như thế này mua những màu trang sức như thế này hợp mệnh chúng ta để chúng ta đeo để làm gì để nó kích hoạt tài lộc đem lại nhiều may mắn cho quý vị nó đem lại nhiều may mắn cho quý vị nhé khi chúng ta sử dụng theo màu sắc phong thủy mỗi một người sinh ra đều có màu sắc riêng của mình bảo tại làm sao nó sinh ra cái trắng đỏ vàng tím đủ loại đó là mỗi một người đều có năm mệnh và năm ngũ hành này cũng đều là năm màu khác nhau nhé rồi tiếp theo thì phòng hướng chia sẻ luôn thì cả cả nam và nữ tuổi 1974 giáp dần này đều là Tây Tư mệnh thì phòng hướng chia sẻ cho quý vị luôn cái hướng tốt nhất của hai tuổi này nhé hướng tốt nhất của tuổi 1974 nam và nữ nhé hướng tốt nhất đó là hướng sinh khí là hướng tây nam nhé hướng tốt thứ nhất hướng thứ hai đó là hướng thiên y là tây bắc hướng thứ ba là hướng chấn tây là diên niên và hướng cuối cùng đó là hướng đông bắc là phục vị đây là bốn hướng tốt nhé thế còn bốn hướng xấu đó là hướng chánh bắc này đó. đó. tiếp theo này hướng hướng tiếp theo đó hướng chánh bắc này xấu nha à, chánh bắc là ngũ quỷ đấy hướng thứ hai đó là hướng chánh đông là lục sát hướng thứ ba đó là hướng đông lam là tuyệt mệnh và hướng cuối cùng đó là hướng họa hại là hướng chánh lam nha đấy đó là bốn hướng uh, hướng xấu rồi phạm hướng chia sẻ luôn cái hướng tốt thì có ý nghĩa như thế là Phạm Hưởng chia sẻ bốn hướng tốt có ý nghĩa như sau nhé hướng tốt nhất của quý vị này là hướng sinh khí thì nó có có tác dụng như sau khi quý vị xây nhà mà quay về hướng sinh khí nó đem lại cho quý vị một ngôi nhà thông suốt sinh sôi nảy nở đấy rồi là hanh thông thuận lợi đấy rồi là chủ thể về thăng tiến về mọi mặt đấy nhá đó là về sinh khí rồi quý vị mà xây nhà quay về hướng thiên y thì đó là một cát khí là sự gia tăng về tiền tài tài lộc đấy, sự gia tăng về về cuộc sống đấy rồi là uh, giải tỏa được các vướng mắc trong cuộc sống về mọi mặt nhé đấy rồi là được sự giúp đỡ đấy, được sự giúp đỡ của người khác rồi hướng thứ ba đó là hướng diên niên quý vị mà quay nhà về hướng diên niên ở đây thì có nghĩa là cát khí này Đấy, biểu hiện sự vững vàng thuận hòa này êm đẹp này vui vẻ này may mắn này tình cảm gia đình này vợ chồng tốt đẹp kinh doanh được thăng tiến đó là hướng diên niên rồi quý vị mà quay nhà về hướng uh, ờ, uh, ờ, diên niên rồi bây giờ hướng phục vị này quay về nhà hướng phục vị thì hướng phục vị này nó nó có ý nghĩa là phục hồi lại những cái uh, uh, hung khí thần cát khí những thứ xấu thần tốt nhé phục hồi lại những cái chưa hoàn thiện thành hoàn thiện đó gọi là hướng phục vị đó hướng tốt thứ tư rồi tiếp theo phòng hướng chia sẻ cho quý vị luôn mà chẳng may chẳng may quý vị mà mua một ngôi nhà hoặc xây một ngôi nhà mà quay về hướng tuyệt mệnh quay hướng về hướng tuyệt mệnh đó là như sau đó là hung khí là tuyệt mệnh là hết đời ấy là sự chia cắt chia ly ấy rồi là tai ương tật ắt đó rồi là à, mưu sự không thành bệnh tật nhớ hôn nhân nhớ hôn nhân vợ chồng gia đình sức mẻ đó là hướng tuyệt mệnh rồi hướng thứ hai đó là hướng ngũ quỷ chẳng may quý vị mà xây nhà quay về hướng ngũ quỷ nó đem lại nhiều cái gọi là nhiều trắc trở này bị quấy rối này quấy phá này ấy rồi là à, lận đận này mưu sự không thành này ấy vô tiền khoáng hậu này đó rồi rồi là tay vạ này chân cãi này thị phi này vợ chồng chia lìa đó là hướng ngũ quỷ hướng thứ ba đó là hướng lục sát chẳng may quý vị mà lại không biết mà xây nhà hoặc là mua nhà quay về hướng lục sát biểu hiện cho sự đứt đoạn này thiệt hại này đấy, chia ni thương tổn này mất mát này ấy nhé. rồi là vãng vong này đấy đó là về hướng lục sát hướng cuối cùng đó hướng thứ tư đó là chẳng may quý vị mà xây nhà quay về hướng họa hại hướng họa hại ở đây đó là biểu hiện sự hung khí này biểu hiện sự là thiệt hại này mất mát này hao tài tốn của này đấy rồi là gặp nhiều tai họa này mưu sự không thành này tình duyên bị chia cắt này đấy, gia tăng bệnh tật này khí nực khí nực thiên bị khí nực uh, tổn thất có nghĩa là về sức khỏe âm thịnh dương suy có nghĩa là cơ thể của quý vị suy yếu suy giảm đó nếu mà quay về hướng họa hại quý vị biết rồi âm thịnh dương suy có nghĩa là cơ thể quý vị đang yếu dần đi đó là âm thịnh hơn dương chúng ta phải làm sao là trong cơ thể của chúng ta khí dương nhiều hơn khí âm khí dương càng nhiều càng lớn thì nó sẽ đẩy lùi được bệnh tật đẩy lùi át át đi bệnh tật nhé đó là về vấn đề như thế rồi khi quý vị mà đã biết được nhá đã biết được cái hướng nhà chúng ta rồi hướng nào tốt hướng nào xấu rồi thì bây giờ chúng ta phải đi mua một miếng đất theo hợp mệnh chúng ta mà đã nói hợp thì hợp thì cái gì cũng hợp cái gì cũng tốt làm cái gì cũng tốt cả Đấy, giống như chúng ta mà lấy một người vợ mà hợp với mình cái gì cũng tốt Đấy, nói chuyện với nhau cũng hợp cái gì làm ăn này bàn bạc chuyện lớn chuyện to chuyện nhỏ đều hợp thì dĩ nhiên nó rất là tốt chúng ta Đấy, chúng ta phải biết được là hướng phong thủy chúng ta hợp mệnh lựa được cái ngôi nhà hợp hướng với mình thì đem lại tất cả đều hợp về đường tình duyên về đường tiền tài ấy về đường vợ chồng con cái nó đều hợp nó là như vậy rồi thầy phạm hướng chia sẻ cho quý vị luôn thì cái năm được tuổi xây nhà thì cái năm được tuổi sinh nhà thì phạm hướng cũng nói sơ rồi đó là những cái năm nào mà quý vị không phạm tam tai không phạm hoàng ốc và cũng không phạm kim lâu Đấy, không phạm ba điều này đó là năm được tuổi xây nhà đó gọi là được tuổi xây nhà khi quý vị đã chọn được cái năm được tuổi xây nhà rồi nhớ là chọn vào cái ngày âm nhé chọn vào cái tháng à, gọi như là chúng ta sử dụng tất cả đều là âm lịch hết nhé âm lịch hết đó rồi khi quý vị mà đã chọn được cái um, cái cái cái cái, cái uh, hướng nhà rồi nhá hướng nhà rồi rồi chọn được cái năm rồi được cái năm tốt rồi thì cái việc còn lại đó là chúng ta chọn một tháng chọn tháng nào để xây nhà thì phạm hướng chia sẻ là một năm 12 tháng tháng nào cũng xây nhà được nhá nhưng như thế này là chúng ta kiểm tra trong cái ờ, cuốn đợt âm á, nó có những cái khung giờ hoàng đạo mà cái khung giờ hoàng đạo này nó phải hợp tuổi nhá nhá cái khung giờ hoàng đạo này nó phải hợp tuổi có nghĩa là một tháng đó nó sẽ có 4 đến 6 ngày có khung giờ hoàng đạo hợp với tuổi mình chứ không phải giờ hoàng đạo là cũng hợp chứ Đấy, thì cái vấn đề này Phạm Hướng sẽ chia sẻ ở cái phần mô tả Phạm Hướng sẽ xem lại dò sát lại để chia sẻ cho quý vị chính xác nhất là những cái khung giờ hoàng đạo của quý vị trong tháng đó là giờ nào giờ tí giờ thìn giờ thân hay giờ ờ, dậu nhá thì phạm hướng sẽ để ở dưới phần mô tả để quý vị nắm bắt được là khung giờ hoàng đạo của quý vị là khung giờ nào nhá trong cái ngày nào trong cái khung giờ đó là đó là cái giờ động thổ đó thì quý vị cần chọn được cái ngay ngày đó có khung giờ đẹp như thế rồi quý vị động thổ thì khi quý vị động thổ thì quý vị sẽ bày ra chọn được khung giờ hoàng đạo hợp tuổi động thổ bày ra ngay cái miếng đất của chúng ta chuẩn bị động thổ thì ở trong cái bày vị đó thì quý vị có à, một quần gà một quần gà rồi một đĩa xôi rồi là hương hoa trà quả rồi là gạo muối rồi là vàng bạc đó thì chúng ta thắp hương rồi cúng vái là tứ phương đấy bốn phương tám hướng gì đấy đấy gọi là quay khi chúng ta xong rồi làm lễ xong rồi chính quý vị là người cầm cuốc cầm sáng cuốc ngay miếng đất đó động thổ ngay miếng đất đó cuốc vài ba cuốc đất hoặc là xúc vài ba xúc đất ở trong miếng đất đó đó là động thổ trong khi đó là quý vị xong rồi đấy phần còn lại để dành cho để cho thợ xây nó làm rồi phạm hướng lưu ý phạm hướng chia sẻ lưu ý một điều này trong thời gian xây cất là chắn tình trạng bị ngưng trệ có nghĩa là bị gián đoạn trong cái thời gian mà quý vị ví dụ như là chẳng may mà thợ xây nó có việc gì đó nó nghỉ năm 10 ngày nó không làm được cho ngôi nhà ông ta nữa không xây cho nhà ta nữa thì quý vị phải lưu ý như này thì chính quý vị là người phải phải giải quyết vấn đề đó đó đó là khi mà thợ xây không có ở đó thì chính quý vị là người phải ở đó ở đó làm gì ở đó để trông nom nhà cửa trông nom và dọn dẹp nhé dọn dẹp trong cái ngôi nhà đó phái để làm gì để có nghĩa là luôn luôn ngày hàng ngày đều có người đều có người ở đó trông lom để làm gì để không bị cái sự gọi là những cái những cái vạn vơ những cái khí xấu và những cái uh, những cái uh, những cái ờ, bọn uh, vật vạ vật vờ đó những là cái khí những gọi là những cái âm bình âm khí ấy, đấy nó lợn vỡ nó ngôi nhà ta tại vì không có người trông trông nom tại vì sao tại vì chúng ta chưa lập bàn thờ chưa lập bát nhang để để để để, để thỉnh ông ông thổ công lên thỉnh ông thổ thổ thổ thổ đất lên để trong nhà chúng ta nên là chúng ta bắt buộc phải chúng ta phải ở đó để trong nhà đấy giống như quý vị mà xây nhà chú quý vị mà xây nhà xong mà quý vị bỏ hoang bỏ không ở nữa thì dĩ nhiên là những cái khí xấu chim chuột rắn rết nó sẽ tới ngôi nhà nó ở có nghĩa là âm khí âm nhiều nó vạn vất những cái khí âm nhiều nó đem lại ám ngôi nhà người ta không tốt đó tại vì sao là những cái ngôi nhà bỏ hoang khi khi chúng ta bước vào nó rất là ghê rợn nó có một cái khí rất là ghê rợn lặn người khi quý vị mà vô một cái ngôi nhà bỏ hoang thì rất là sợ ấy nó có khí rất là sự nặng xương sống luôn đó phòng hướng chia sẻ như thế thôi quý vị cũng đã nắm bắt được là nó ảnh hưởng đến như thế nào khi chúng ta mà đang xây cất đang xây cất mà bị gián đoạn đấy là phòng hướng chia sẻ nhá rồi tiếp theo này Phạm Hướng chia sẻ là những cái năm được tuổi xây nhà này nhá, những năm được tuổi này. Năm tiếp theo đó là năm 2022 này nhá, 2022 nhá, 1974 giáp dần đó. Năm 2022 được tuổi xây nhà, 2025, 2031, 2032, 2034, 2043 2049, 2050, 2058, 2059 và 2061. Đây là những năm được tuổi xây nhà không phạm tam tai, không phạm kim lâu, cũng chẳng phạm hoàng ốc nhé đây là những năm được tuổi xây nhà nhé thế còn cái khung giờ hoàng đạo để mà à, để mà chọn ngày động thổ thì phạm hữu chia sẻ ở dưới phần mô tả xem kỹ lại cho quý vị để chắc ăn là chính xác 100% cho quý vị nhé lên cái vấn đề đó là phải xem kỹ lại để biết là cái à, cái cái giờ nào nhé được biết biết được cái giờ nào của vị giờ tốt nhé để biết đường động thổ rồi thì cũng mong là qua cái video này nhé Đấy, Phạm Hưởng chia sẻ qua video này là mong là cái tuổi 1974 nam và nữ hữu duyên xem được cái video này để làm gì? Để biết được mình phong thủy hướng nhà của mình, phong thủy nhà ở của mình là như thế nào. Ấy, cung sinh của mình là sao mà cung tử vi là à, cung uh, cung tử vi là sao rồi là cung bắt chặt là gì. Hướng xây nhà, hướng nhà bếp, hướng nhà tắm. Năm nào được tuổi xây nhà, năm nào không phạm kim lâu hoàng ốc tam tai khung giờ hoàng đạo là gì đó khi quý vị đến với cân phạm đến với cân phong thủy nhà ở phạm quang hưởng thì phạm quang hưởng luôn luôn cho quý vị được sự viên mãn những cái kiến thức về phong thủy nhà ở nắm bắt rõ được đó cũng mong là qua cái video này thì quý vị hãy chia sẻ video này cho mọi người cùng xem đừng tiếc một like đừng tiếc một cái cái đăng ký để làm gì để được thông báo những video tiếp theo hữu ích về phong thủy nhà ở cho quý vị đấy đến với kênh của Phạm Hướng thì luôn luôn là Phạm Hướng chia sẻ cho quý vị là những kiến thức về phong thủy nhà ở cho quý vị nhé thì cũng mong là cái video này sẽ đem lại hữu ích cho quý vị nhé thì thôi thì Phạm Hướng xin tạm dừng cái video tại đây nhé rồi và hẹn quý vị ở cái video tiếp theo xin chào tạm biệt quý vị